cửa suốt tơ mơ nhát trong ra cửa suốt tơ mơ chiếc thoi tiên của bé con lá cờ mùa phong ra bể đào lai lang xa trông hiền thoi cầu bé cửa đông ngự về thành ra hồi cung trời hội đông cuông tiết máu đầu trời hội đông cuông hình chúa bà chắc dáng thọ khang an lành tam quang chiếu bao la thế giới vầng nguyện soi trói lọi nam thiên đền thờ phong nguyệt cô xuống thiền nhật khoan trinh niệm đắm nhớ xưa tích cũ chốn lạc châu thủy tổ sớm tinh động cuồng công chúa giáng sinh chúa giáng sinh giáng vào lệnh tộc phúc lành quyền ca. biến ra thủy ban trao dưới trường chúa giáng trần thoang thoảng mùi hương hồng hào sáng khắp bốn phương ý, sánh tay, hàng trài chút đêm ngày sương dùng giá gió bằng vàng ngọc nếp na nhớn tình sao đầu ngân hà vân giang thanh tân dịu giang cách điều đó phù dung dương liễu nhợn nhớ về đào mà chẳng trái lơ hoa xuân mới nhú nguyệt để thu đương tròn son bằng kim môn ngọc bề nét đàn thanh ai vẽ cho y gồm lo đức tính dùng nghi nghi ra so tống từ sánh vì tây hương áng xuân qua tuổi ngoài kỳ bán cõi trần phút đã đến tiên thần thông biến hóa vô biên

Dòng nhân khai quang ngọc kỳ diệu quang minh chức đàn diệu nga tích tắc cung giang Quy phục hoàn thân cận thánh chúa tiên trung vương ý à, Cao tân giang từ bi lẫn mất chúng sinh cùng ngã kim định để sóc nhà chiếu thiên tổ nghĩ à, tay đi múa sông đăng sông đăng chúa dịu dàng hoa hai nước đai giọt ngắn giọt vàng ý à. làm sao hồi vui về hồi mua là về để chung mua về đây mua ca chín sơn tràm túi linh nghi hài hoa rào chơi khắp đời chim oanh liễu lô rộn ràng cất tiếng ca vang tài tin chúa ban ra bốn phương ngôi họp về đã thay ban cho tiền túc túc một mong ở lòng tròn về để đây cho nhiều ban cho dài nhất sang kiêu mong lòng cho nhiều năm ngoái năm xưa cách đông con này nhà coi cuộc thần ba mươi mùng một mười tư hôm rằm ba mươi mùng một ngày rằm mười tư chân thì ai biết phép tiên ẩn hình tin chúa trên ngàn đường lấy hoa phép màu đang dậy thần oai sắc phong thượng đẳng tôi linh thanh xa hồi